Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 7 tháng 8 năm 2021, tức ngày 29 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Hợi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Hợi hôm nay là Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu, Quý Hợi. Con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, Nhờ sức ảnh hưởng của cục diện Tý Hợi tương hội mà vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tý có bước chuyển mình, hanh thông thuận lợi hơn trước nhiều lần. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng mang đến cho bạn những mối đầu tư hợp tác đầy tiềm năng. Thiên quan án ngữ, kẻ tiểu nhân cũng vì thế mà sinh lòng đố kỵ, ghen ghét, chỉ mong hạ bệ bạn bất cứ lúc nào. Thế nên dù trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng đừng chủ quan lơ là, tạo cơ hội cho kẻ xấu bụng hãm hại bạn, Ngày thủy khí quá vượng, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn, cần đề phòng các bệnh về phổi, viêm khí quản, viêm họng, bệnh về cột sống, gần cốt, răng hay xương khớp. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi hôm nay, quý nhân tam hội sẽ mang đến không ít tin vui cho người tuổi sửu trong ngày thứ bảy này. Công việc khởi sắc, chuyện hợp tác mang lại khá nhiều lợi ích cho con giáp này. Bạn nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của mọi người và mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai. Thêm sự góp mặt của thực thần nữa thì đây quả là ngày may mắn với bạn rồi. Các thần chủ về tài lộc này sẽ mang tin vui tiền bạc đến cho bạn. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, những khoản tiền không hề nhỏ cứ liên tiếp chảy về túi bạn. Bạn sẽ có một ngày trọn vẹn hơn nếu chuyện tình cảm không gặp trục trặc ngay lúc này. Bất đồng quan điểm khiến bạn và người ấy khó tìm được tiếng nói chung, từ đó mà nổ ra một cuộc chiến tranh ngầm giữa hai người. Nếu không sớm hóa giải, những vết dạn nứt do nó đem lại khó có thể xóa mờ. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Xem lịch vạn niên, người tuổi dần được cục diện nhị hợp che chở mà mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp trở ngại nào quá lớn. Mọi khó khăn đã được đẩy lùi, chỉ cần bạn luôn vững tin vào bản thân và đừng bỏ lỡ những cơ hội phát triển tìm đến với mình, đích đến thành công sẽ ngày càng gần bạn hơn rồi đó. Chính ấn trợ mệnh, với sự thể hiện xuất sắc của mình, bạn hoàn toàn xứng đáng được đảm nhận những vị trí, những trọng trách cao hơn nữa. Chắc chắn cấp trên sẽ không khiến bạn phải chờ đợi lâu thêm nữa đâu. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, thìn. 4. Tử vi tuổi mão, hợi mão bán hợp, chẳng điều gì có thể làm khó được con giáp tuổi mão trong ngày mùng 7 tháng 8 năm 2021 này. Với sự nhạy bén của mình, con giáp thông minh này nhanh chóng nhìn ra được những cơ hội hợp tác đầu tư đầy tiềm năng. Bạn còn có thể ký kết hợp đồng mới ngay trong ngày hôm nay nữa. Giá trị mà hợp đồng này đem lại có thể khiến cho mọi người phải ố lên đó. Ngũ hành thủy mộc tương sinh, mối quan hệ giữa hai bạn ngày càng nồng nàn thắm thiết. Những lời tâm sự chia sẻ đã kéo gần khoảng cách của hai bạn lại với nhau. Cùng lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm cho nhau, tình cảm vì thế mà ngày càng bền vững. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. năm Tử vi tuổi thìn, thương quan chiếu mệnh, người tuổi thìn cần phải hết sức cẩn trọng trong từng quyết định của bản thân trong ngày hôm nay. Chỉ cần đi sai một nước cờ, bạn có thể phải trả giá đắt đó. Ngày thủy thổ bất dung, những xung đột cứ liên tiếp xảy ra giữa bạn và nửa kia. Chỉ từ những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, chúng cũng có thể là nguyên nhân khiến mâu thuẫn ngày càng dâng cao. Đừng để mọi việc đi quá xa rồi khi nhìn lại mới cảm thấy tiếc nuối. Hạ thấp cái tôi của mình xuống và cùng nhau trò chuyện một cách trực diện thẳng thắn, đó mới là câu trả lời giúp bạn hóa giải những vướng mắc này. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ chịu ảnh hưởng của cục diện tỵ hợi tương xung, người tuổi tỵ sẽ phải đối mặt với những tranh chấp thị phi chốn công sở. Kiếp tài giáng mệnh mang theo điểm báo tiền của khó giữ càng khiến cho con giáp này trở nên rối bời hơn. Không giữ được bình tĩnh, bạn có thể đi đến những quyết định sai lầm. Sự liều lĩnh cả bạn có thể để lại những hậu quả không lường. Thủy khắc hỏa, sức khỏe của bạn có dấu hiệu sụt giảm trong thời gian này, Thức quá khuya, ăn uống thất thường có thể là nguyên nhân khiến cơ thể bạn phát ra những tín hiệu cảnh báo. Đừng tự làm hại bản thân mình bằng những thói quen xấu ấy nữa, hãy thay đổi để có được một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Mùi, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Thứ bảy này, tỷ kiến xuất hiện báo hiệu con giáp tuổi ngọ sẽ phải vướng vào những chuyện chia bè kết phái khó phân giải trong ngày này. Tốt hơn hết bạn nên tập trung vào hoàn thành công việc của mình, tránh xa những chuyện ngoài lề như thế này. Thủy hòa xung khắc, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình khó hòa hợp. Cha mẹ và con cái vì bất đồng quan điểm mà tỏ tiếng cãi cọ. Ai đúng ai sai chưa phân định nhưng quan trọng nhất vẫn là phải thật sự thấu hiểu để có thể đồng cảm với nhau hơn. Xem lịch âm dương là ngày nguyệt kỵ. Người Tây hay nói, mồng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn,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 Thực thần ghé thăm, con giáp này chẳng phải lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc trong ngày này. Những mối đầu tư kinh doanh của bạn sẽ mang về những khoản lợi ích không hề nhỏ. Chưa kể cơ hội phát tài, phát lộc hiếm có đã xuất hiện trước mắt bạn rồi, còn chân chừ gì nữa mà không nhanh tay nắm bắt. Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa bạn và nửa kia lại chẳng mấy hòa hợp trong ngày thổ khắc thủy như hôm nay. Cả hai đều bận rộn với cuộc sống cá nhân của riêng mình mà quên dành thời gian cho nửa kia, Dần ra giữa hai bạn xuất hiện những khoảng ngăn cách vô hình. Hãy tìm cách hâm nóng tình cảm nếu không muốn mọi chuyện trở nên xấu hơn nữa nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Cục diện tương hại có thể mang đến không ít trở ngại cho người tuổi thân trong ngày hôm nay. Họa tiểu nhân rình rập, bạn khó có thể yên tâm làm việc khi luôn có những kẻ xấu bụng lúc nào cũng, trong tâm thế muốn hãm hại bạn ngay khi có cơ hội. Công việc tuy không được thuận lợi như mong đợi nhưng những cố gắng mà bạn đã bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Chính tài ở bên, những khoản lương thưởng từ công việc chính giúp bạn an tâm phần nào. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc trong những ngày tới nữa. Ngũ hành kim thủy tương sinh báo hiệu vận đào hoa phơi phới đang chào đón bạn, nhất là với những người độc thân. Bạn có hội gặp gỡ tìm hiểu những đối tượng phù hợp, chỉ cần mở lòng mình thì sớm muộn bạn cũng sẽ có người chung đôi sánh bước nhanh thôi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tý, tỵ. 10. Tử vi tuổi dậu Thiên tài ghé thăm, người tuổi dậu sẽ đón nhận tin vui tài lộc bất ngờ trong ngày thứ bảy này. Đây có thể là khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, hoặc bạn có cơ may trúng thưởng, phát tài nhanh chóng, cũng có thể là bạn được cho tặng tiền bạc chẳng hạn. Kim sinh thủy, chuyện tình cảm của bạn đang trên đà tiến triển rõ rệt, Người có đôi có cặp khẳng định được tình cảm của đôi bên, cùng nhau chung tay xây dựng gia đình nhỏ cho riêng mình. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 29 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan, nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất, Hôm nay, người tuổi tuất cần phải hết sức tập trung để xử lý phần công việc đang rối tinh rối mù lên trong ngày thương quan, dáng mệnh như hôm nay. Với bản lĩnh của mình, bạn hoàn toàn không gặp vướng mắc gì, tuy nhiên có thể sự kiêu ngạo và hiếu thắng sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại sắp tới của bạn. Vì vậy, dù trong bất cứ tình huống nào bạn cũng nên lắng nghe những lời chia sẻ góp ý của mọi người xung quanh, khiêm tốn học hỏi và tiếp thu mới là chìa khóa thành công. Với bản lĩnh của mình, bạn hoàn toàn không gặp vướng mắc gì, Tuy nhiên có thể sự kiêu ngạo và hiếu thắng sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại sắp tới của bạn. Vì vậy, dù trong bất cứ tình huống nào bạn cũng nên lắng nghe những lời chia sẻ góp ý của mọi người xung quanh, khiêm tốn học hỏi và tiếp thu mới là chìa khóa thành công. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi Ảnh hưởng của tự hình khiến tâm trạng của con giáp tuổi hợi trong ngày thứ bảy cứ muộn phiền mãi không thôi. Những tâm tư ẩn giấu chẳng thể nói thành lời cứ ngày này qua ngày khác gặm nhấm tâm hồn bạn. Những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục xuất hiện, bạn trở nên tự ti và mặc cảm với chính bản thân mình. Đừng mãi giấu mình sau cánh cửa nữa, chỉ cần bạn mở lòng, mọi người xung quanh bạn luôn sẵn sàng ở bên chia sẻ và cùng bạn vượt qua mọi khó khăn phía trước. Chính quan ở bên trợ mệnh sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua những trông gai thử thách trên con đường công danh sự nghiệp.